Như khi em bên Em đang nấu mì gì thế? Mì liền no mới đấy Chẳng phải mì nào cũng như nhau sao? Mì no thì ngon hơn hẳn Thấy không? Sợi mì có chứa trứng Có cả nước cốt thịt và rau tươi nữa Cùng với gia vị ngon miệng Dám chắc mì no là ngon nhất cho nhà mình rồi Em cá với anh đấy Knorr no, Hãy ngửi, nếm và cảm nhận sự khác biệt chua me ngọt cá thơm mùi ngò gai mì cờ no canh chua cá lóc mới hãy thử ngay ba loại mì cờ no chua cay